cái đặc trưng là gì đặc, đặc trưng của IDE là nó có đặc nó có tính thuần tính đầu cơ rất là cao à, mọi người nhìn thấy này ở đây là cái biểu đồ về à, cái đây là cái khoảng à, khoảng trống tích lũy của nó từ tháng 1 năm 2021 từ 7 tháng 1 2021 cho tới tháng 10 2021 là đâu đó chỉ khoảng 11 tháng và nó tăng từ nó tăng một mạch và nó tích lũy trong vòng 11 tháng và nó chỉ tăng trong vòng từ mùng 1 tháng 1 và bắt đầu nó tăng đến định điểm vào ngày 29 tháng 11 tức là nó chỉ trong vòng một tháng trời nó đã tăng lên 300 phần trăm từ giá 7 ngàn từ vùng giá 7 ngàn vùng này đây vùng giá 7 ngàn 650 đồng và tăng lên 26 ngàn đầu đó loanh quanh khoảng 25 ngàn tức là tăng gấp 3 lần và một giảm mạch về xuống còn vùng giá 14 ngàn tức là giảm mất 1 phần 3 giảm 1 phần 3 và cho tới vùng 11.700 bắt đầu tăng lên thì nếu như bạn nào mà từng đầu tư vào DD sẽ biết cái tính đầu cơ rất nặng của nó rồi IDI cái giai đoạn này các bạn thấy là nó đi lên sau một quá trình một quá trình giảm thì nó bắt đầu hồi phục lên này nó hồi phục lên hồi phục lên và nó đoạn giai đoạn này các bạn thấy là nó tạo thành một cái hình dao động với biên độ dao động giảm dần giảm dần giảm dần nếu như bạn nào khi các bạn mà kẽ một cái đường trend line từ đây từ đây đến đây đúng không ạ từ đây đến đây này các bạn kệ qua các cái đường này các đường hỗ trợ này các cái định đợt định định định cao nhất của IDI thời điểm hiện tại và các cái đường các bạn sẽ đường trendline từ vùng này đây mình kệ mình kệ qua đây ha thì các bạn thấy là cái biên độ dao động của y nó IDI nó giảm dần giảm dần giảm dần và nó chạm vào cái chạm vào cái đường hỗ trợ và nó bật lên vậy thì khi nếu nếu là bạn thì bạn có dám đầu tư vào IDI giai đoạn này hay không à, hãy cùng cho mình một câu trả lời ở IDI giai đoạn này nha